Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé Thì hiện tại bây giờ đang buổi tối các bạn ạ Ngày thứ tư, ngày 1 tháng 5 thì vẫn là ngày lễ nghỉ lễ của chúng ta các bạn nhé 1 tháng 5 năm 2019 Thì sau hai hôm ừ, hai hôm mình nghỉ không lên kênh chốt số cho tất cả các bạn tham khảo Nhưng mà ở trên ờ, Zalo, trên nhóm thì mình vẫn ờ, chốt cho các bạn các bạn nhé vì là mình không lên kênh cũng là bận vì sao vì các bạn cũng vậy thôi và bản thân mình cũng vậy chúng ta cũng có ngày nghỉ riêng và hội hè bạn bè hội lớp cấp 3 cấp 2 xong rồi là đại học nói chung là rất là nhiều vân vân thì uh, trước mặt mình đây là kết quả số kiến thiết miền Bắc các bạn nhé thì hôm nay mình đã đồng hành chốt số cho tất cả các bạn cho một cái tháng mới ngày mai là mùng 2 tháng 5 các bạn thì đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là 41 các bạn còn 41 này nó mới về các bạn nhé chạm 4 và chậm 1 tổng 5 thì vẫn liên quan của ngày hôm trước ngày hôm trước là 06 mà các bạn thì chậm 0 thì hôm nay về luôn tổng 5 các bạn nhé bóng của nó thì ngày mai là có liên quan hay không hôm trước đặc biệt của chúng ta là đặc biệt của chúng ta là 17 thì ờ, lại về đó là chậm 1 và chậm 6 thì ngày mai vẫn liên quan các bạn nhé ngày mai vẫn liên quan đấy nếu ngày mai theo mình suy nghĩ thì nó chỉ liên quan con không hoặc con năm thôi cho ngày mai còn đó là giữ lại tổng không năm thì chẳng khó lắm các bạn ạ giữ lại tổng không năm khó thì mình kiểm tra một chút về mặt lô tô cho tất cả các bạn tham khảo về mặt lô tô nha các bạn nhé mặt lô tô hai nháy ngày hôm nay đấy thì có 85 về hai nháy này 41 về hai nháy và về luôn đặc biệt của chúng ta đó là 41 không có đầu nào bị câm cả xem ngày hôm, hôm nọ mình à, ngày hôm xưa mình lên mình chốt số cho tất cả các bạn xem là chốt cái gì cho các bạn Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé Thì hiện tại giờ đang buổi tối Thì chỉ làm rối mắt chốt số cho ngày 29 các bạn nhé 29 tháng 4 năm 2019 thì mình chốt số cho các bạn là 29 đây mình nghỉ mà mình chốt cho các bạn đó là bạch thủ 57 và lót 75 và song thủ là 7997 thì hôm đó của chúng ta nhìn đây có 97 các bạn nhé song thủ 97 ăn 97 và 5775 thì bạch thụ là con 57 bạch thụ 57 thì nó vào con nót thôi thì hôm đó không biết là các bạn là có tham khảo được không chúng ta hôm đấy ờ, lô tô ăn được lô tô song thủ và con nót và đặc biệt hôm đấy mình chốt cho các bạn là ờ, 48 số chốt cho các bạn chơi đặc biệt thì các bạn biết như này là 48 số chậm tổng 27 của chúng ta thì hôm đó về là 17 các bạn ạ thì chúng ta vẫn ăn được chạm các bạn nhé hôm đấy chúng ta vẫn ăn, à, vẫn được cái chạm 7 đây tổng 27 chạm 27 của các bạn chúng ta phải ăn được lô tô ăn được thì mình không dài dòng nữa và chốt luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo luôn bạch thủ lô ngày mai đó là con 58 cho các bạn nhé và lót con 57 các bạn và xong thủ lô ngày mai đó là 2662 cho chúng ta tham khảo còn sang bước sang ngày mai chắc là ngày đi làm hết của chúng ta rồi chốt số ngày mùng 2 tháng 5 năm 2019 các bạn nhé bạch thổ lô đó là con 58 và lót là 57 và xong thổ lô là 2662 còn cái dàn đặc biệt này mình không lên cho các bạn đặc biệt đầu tháng thì ờ, cầu kèo nó ổn định thì ờ, lốt ngày mai thì mình sẽ lên dàn đặc biệt cho các bạn tham khảo Vậy ngày mai là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2019 thì cũng là ngày đi làm sau một ngày nghỉ lễ 4 năm hôm thì mình kính chúc tất cả các bạn là sao có một ngày đầu tháng chúng ta đi làm nó thuận lợi trong mọi công việc trong mọi lĩnh vực cá nhân của từng người và công việc của chúng ta luôn suôn sẻ và một tháng mới thì kính chúc tất cả các bạn là cùng đam mê số, số kiến thiết miền Bắc giống mình chúng ta luôn có thu nhập từ số miền Bắc thu nhập từ lô tô cho đến đặc biệt từ số, số miền Bắc còn đây số Zalo 0683 các bạn nhắn tin kết bạn có thể vào nhóm còn đâu là hôm nay mình chốt cho các bạn là song thủ 4554 thì ờ, mình không chốt trên kênh mà các bạn nhưng mà trên Zalo mình vẫn chốt cho các bạn đó là song thủ 4554 chúng ta ăn được 45 à 54 hôm qua thì chốt cho các bạn đó là song thủ 6996 6996 thì chúng ta cũng ăn được 96 à 69 các bạn và cái hôm chúng ta ăn được hôm à, ngày 24 đây mình chốt cho các bạn đó là song thủ là 2442 thì chúng ta ăn được cả cặp Vậy chúng ta lô tô ờ, trong 3 ngày hôm nay vẫn chúng ta vẫn ăn nhé Mình nhớ vẫn ăn đây Còn đâu hôm nay thì mình không nhớ, thứ nhật thì mình không nhớ Còn nghỉ hai hôm thì mình chốt cho các bạn lô tô thì vẫn ăn Còn đâu hôm nay đặc 41 chúng ta vẫn ăn Ở cái dàn đặc biệt khung độc của mình Nói thật với các bạn vậy Đó là cái dàn đặc biệt khung của mình Chúng ta đó là 48 số các bạn ạ 48 số chưa bao giờ biết trượt các bạn nhé khung trong 3 hôm 48 số nhưng mà chỉ về ngày 2 là các bạn chỉ về ngày 1 ngày 2 thôi 48 số còn đâu mình nói các bạn khung ở bên mình là mình chốt cho các bạn ở trên nhóm trên nhóm cho tất cả các bạn ở trên Zalo trên nhóm cái cặp cái dàn đặc biệt khung của mình đấy là mình không tính như các bạn tính cầu kèo nhưng bên mình là tính theo công thức các bạn nhé theo thuật toán các bạn theo thuật toán nên không phải là theo cầu kèo các bạn như thế này mà bên mình tính là công thức mình xem qua chút về phần đặc biệt xem nào hôm nay vào 41 41 mới về đấy các bạn mới về 41 xong nhưng mà hôm nay nếu mà các bạn mà đánh mà các bạn bắt được đặc biệt 41 thì cũng rất là khó thì 41 nó mới về thì hôm nay chỉ có chơi dàn thì mới được ăn được các bạn ạ thì thôi thì mình cũng ờ, không dài dòng nữa cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai và các bạn xem kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh không tiếc gì hôm nay để ủng hộ tất cả các anh em đội ngũ làm kênh các bạn nhé và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai